Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình lịch sử và địa lý 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chương năm hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em bài 18, Châu Đại Dương, sách giáo khoa từ trang 156 đến trang 161. Phần mục tiêu chúng ta sẽ đọc trong sách giáo khoa nhé. Từ thế kỷ 1, nhà khoa học cổ Hy Lạp Ptolemy đã dự đoán về sự tồn tại của một lục địa nằm ở phía nam Ấn Độ Dương mà ông gọi là Australia. Tuy nhiên, mãi đến thế kỷ 18, cùng với sự phát triển của ngành hàng hải, người châu Âu mới đặt chân lên lục địa này. Hãy nêu những hiểu biết của em về thiên nhiên và xã hội của châu Đại Dương. Thế thì các em biết gì về thiên nhiên xã hội của châu Đại Dương các em có thể kể ra. Ví dụ như về thiên nhiên thì ờ, có các loài chuột túi, gấu túi. Ở các đảo thì có rất nhiều những cái rừng dừa, rừng nhiệt à, đới xanh tốt. Về xã hội thì ở đây có một số những thành phố lớn ví dụ như là Melbourne, Sydney, Canberra, nhà hát um, nhà tròn opera rất là nổi tiếng với kiến trúc uh, dạng hình uh, các cái vỏ trứng xếp vào nhau ấy, đúng không nhỉ? Thế rồi thì à, một số những cái đặc trưng về kinh tế chính trị của Australia và New Zealand nữa các em có thể nêu ra à, vậy để hiểu biết cụ thể chi tiết đầy đủ nhất về thiên nhiên và xã hội của Châu Đại Dương thì hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung của bài. Một vị trí địa lý phạm vi Châu Đại Dương. Chúng ta đọc nhanh phần kênh chữ sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Dựa vào thông tin trong mục 1 và hình 1 hãy xác định trên hình 1 vị trí của lục địa Australia và các khu vực của vùng đảo Châu Đại Dương. Chúng ta quan sát lục địa Australia được à, cô khoanh vùng bằng con trỏ chuột đây. Ừ. Đây chính là lục địa Oceania. À, các cái chuỗi đảo, chuỗi đảo Polynesia nằm ở phía đông của lục địa Australia. Micronesia là nằm xa nhất về phía đông bắc của lục địa Australia. Melanesia cũng nằm ở phía đông bắc nhưng mà gần với lục địa Australia hơn. Và ở phía đông nam thì có quần đảo New Zealand. Riêng lục địa Australia về tiếp giáp thì phía bắc giáp biển Arafura, phía đông bắc giáp biển San Ho, phía đông thì giáp biển Fiji, phía đông nam thì giáp với biển Tasman. Đấy. Phía nam thì giáp với lại vịnh Australia lớn và toàn bộ phía tây giáp đại dương Ấn Độ Dương. Nêu đặc điểm vị trí địa lý, hình dạng và kích thước của lục địa Australia thì chúng ta sẽ dựa vào thông tin trong mục 1 ta trả lời nhé. Đầu tiên, chúng ta trả lời như sau. Lục địa Australia nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương thuộc bán cầu Nam. Vùng đảo Châu Đại Dương nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, gồm 4 khu vực Melanesia, Micronesia, Polynesia và New Zealand. Đặc điểm vị trí, địa lý, hình dạng và kích thước của lục địa Australia. Vị trí lục địa Australia nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương thuộc bán cầu Nam, bốn phía đều giáp biển, phía bắc giáp biển Arafura, phía tây giáp Ấn Độ Dương, phía nam giáp vịnh Australia lớn, phía đông thì giáp biển San Ho, biển Tasman và biển Fiji nữa. Hình dạng, dạng hình khối rõ rệt do bờ biển ít bị chia cắt. Kích thước, diện tích nhỏ khoảng 7,7 triệu km vuông, từ Bắc xuống Nam dài hơn 3.000 km và từ Tây sang Đông nơi rộng nhất khoảng 4.000 km. Hai đặc điểm tự nhiên A. Địa hình và khoáng sản Chúng ta đọc nhanh phần kênh chữ sách giáo khoa và quan sát hình 2 Vườn quốc gia Uluru của Australia Ta trả lời câu hỏi sau Xác định vị trí và nêu đặc điểm của các khu vực địa hình trên lục địa Australia ở phía tây ở phía tây thì được gọi là cao nguyên tây australia chúng ta thấy thang màu chủ yếu là màu xanh và màu vàng nhạt để thể hiện độ cao của nó là dưới 500 mét chủ yếu là đồi núi thấp ở trên thì có rất nhiều những cái hoang mạc cát đá ví dụ như hoang mạc lớn hoang mạc victoria các cái cao nguyên như cao nguyên kimberley cao nguyên darkly hoang mạc talari ở giữa ở giữa là hệ thống các cái đồng bằng lớn người ta gọi là đồng bằng trung tâm ừ, trong đó có bồn địa rất là lớn đó là bồn địa Arterian lớn à, độ cao của cái đồng bằng này thì tương đối thấp nó chỉ khoảng 200 mét thôi 200 và dưới 200 mét ừ, cũng có rất nhiều nơi hoang vắng không có người ở và khí hậu cũng tương đối là khô hạn vì chúng ta thấy đường chỉ tuyến à, nam nó đi qua chính giữa này rồi nó cũng ở khá sâu trong lục địa cái phần khí hậu đấy lát chúng ta tìm hiểu sao và phần địa hình ở phía đông chính là dãy Trường Sơn Australia với sườn đông thì tương đối dốc vì sao lại dốc đây nhìn thấy à thang màu đang từ vàng và cam chuyển luôn sang màu xanh như vậy là nó gần như nó rất là dốc đang từ cao xuống đến địa hình rất là thấp nhưng ở phía tây ta thấy sườn bên trái này địa hình nó cứ thoải dần thoải dần màu của nó không không chuyển đột ngột thì à, nó sẽ địa hình của nó sẽ thoải dần về phía đồng bằng trung tâm từ đây cô có câu trả lời cho ý hai như sau à, vị trí đặc điểm của các khu vực địa hình trên lục địa Australia, phía Tây, vùng Sơn Nguyên Tây Australia, độ cao trung bình dưới 500 mét, trên bề mặt là các hoang mạc cát, hoang mạc đá, cao nguyên và núi thấp. Ở giữa là vùng đồng bằng trung tâm, lớn nhất là bồn địa Artedian lớn. Độ cao trung bình dưới 200 m rất khô hạn, bề mặt có nhiều bãi đá, đồng bằng cát, đụn cát, nhiều nơi hoang vắng không có người sinh sống. Ở phía đông, dãy Trường Sơn Australia cao trung bình từ 800 đến 1.000 mét. Sườn đông dốc, sườn tây thoải dần về phía vùng đồng bằng trung tâm. Ý tiếp, kể tên các loại khoáng sản ở các khu vực địa hình kể tên thì rất là dễ rồi chúng ta sẽ phóng to lên nhá chúng ta sẽ quan sát này ở phía tây thì có cái hình tam giác này là sắt này thế rồi có hình tròn nửa đen nửa trắng này chính là vàng này hình chữ nhật màu đen này chính là đồng vàng vàng đồng thế còn có chữ ờ, n này là liken Al là bauxit. như vậy phía Tây thì có sắt này. Vàng, vàng, vàng, đồng, niken, bauxit. Rồi thì à, đây cũng là vàng này. Đồng này. Thế còn ở phía Đông, ở phía Đông thì chúng ta thấy có rất nhiều than. Than đá. Thế rồi khí đốt. Hình tam trắng này là khí đốt này các em này. Thế còn ở giữa thì hầu như không có khoáng sản, nghĩa là đầu bằng trung tâm là không có khoáng sản đấy các em này. Từ đây ta trả lời. Khoáng sản thì phía Tây tập trung nhiều mỏ, kim loại như là sắt, đồng, vàng, liken, bauxit. Phía Đông thì tập trung nhiều khoáng sản thiên nhiên như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên. dầu mỏ và khí tự nhiên đây B. Khí hậu Chúng ta đọc nhanh thông tin sách giáo khoa và trả lời câu hỏi dựa vào thông tin và hình 3 trong mục B. Hãy phân tích đặc điểm khí hậu của Australia. Chúng ta trả lời, hầu hết lục địa thuộc đới nóng, tuy nhiên có sự thay đổi theo Bắc, Nam, Đông, Tây. Giải bờ biển hẹp phía Bắc lục địa có khí hậu cận xích đạo, Khí hậu nhiệt đới chiếm phần lớn diện tích lục địa. Sườn đông dãy Trường Sơn Australia có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều vì địa hình đón gió. Từ sườn Tây của dãy Trường Sơn Australia đến bờ Tây lục địa là một vùng rộng lớn có khí hậu nhiệt đới lục địa khắc nghiệt. Giải đất hẹp phía Nam lục địa có khí hậu cận nhiệt đới. Đây, chúng ta cùng quan sát lược đồ hướng gió và phân bố lượng mưa trung bình năm trên lục địa Australia. Lượng mưa nhiều nhất nằm ở phía đông, địa hình đón gió biển và à, có cái dòng biển nóng chạy qua, đó là dòng biển Australia. Ở đây cũng đón gió là gió mùa đông bắc rồi gió mậu dịch ở biển thổi vào. Ở phía Bắc cũng mưa cũng rất là lớn. Vì nó cũng có dòng biển nóng chảy qua đây. Nó cũng có gió mùa, nhưng gió mùa này gió mùa hướng Tây Bắc. Riêng ở phía Tây có dòng biển lạnh Australia cho nên là dòng biển Tây Australia cho nên là nó rất là khô hạn đây các em nhìn này. Khô hạn. Màu màu cam và vàng lượng mưa rất là thấp vào trung tâm lục địa thì ờ, nó xa biển ảnh hưởng của biển ít lại có đường trí tuyến nam chạy qua đường trí tuyến ta đã biết rồi trí tuyến nam có cao áp cận trí tuyến đúng không nhỉ gió sẽ thổi từ cao áp cận trí tuyến này ra các nơi bên ngoài chứ gió từ bên ngoài không thổi tới được cho nên nó rất là khô hạn C. Sinh vật nằm tách biệt với các lục địa khác từ cách đây hàng chục triệu năm. Australia có giới sinh vật tuy nghèo về thành phần loài nhưng lại có nhiều nét đặc sắc và mang tính địa phương cao. Các loài thực vật bản địa nổi bật là keo và bạch đàn. Riêng bạch đàn có tới 600 loài khác nhau. Dưới động vật vô cùng độc đáo, đặc sắc nhất là hơn 100 loài thú có túi. Các loài động vật mang tính biểu tượng quốc gia là gấu túi, đà điểu Australia, thú mỏ vịt, chuột túi. Đây là hình ảnh bạch đàn Australia và đây là con hình ảnh con kangaroo hay còn gọi là chuột túi. Câu hỏi dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục C hãy nêu những nét đặc sắc của sinh vật ở Australia. Chúng ta chỉ cần à, nêu lại như trong sách giáo khoa thôi. Giới sinh vật tuy nghèo về thành phần loài nhưng có nhiều nét đặc sắc và mang tính địa phương cao. Các loài thực vật bản địa nổi bật là keo và bạch đàn, 600 loài khác nhau. Giới động vật vô cùng độc đáo, đặc sắc nhất là hơn 100 loài thú có túi. Các loài động vật mang tính biểu tượng quốc gia là gấu túi, đà điểu Australia, thú mỏ vịt, chuột túi. 3. Dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hóa của Australia. A. dân cư, chúng ta đọc nhanh thông tin sách giáo khoa. Hình 5, lược đồ một số đô thị ở Australia năm 2020 và trả lời câu hỏi Dựa vào thông tin ở mục A, hãy nêu những đặc điểm về dân cư của Australia. Thứ nhất là ít dân sinh sống, số dân năm 2020 là 25,5 triệu người. Khoảng bằng à, một phần gần hơn 1 phần tư dân số của Việt Nam một chút thôi. Việt Nam là gần 100 triệu rồi. Mật độ dân số rất thấp, chỉ khoảng 3 người trên km vuông. Dân cư phân bố rất không đều, Mức độ đô thị hóa rất cao, tỷ lệ dân thành thị năm 2020 là 86%. Đất nước của những người nhập cư đón nhận người nhập cư, đặc biệt là lao động chất lượng cao từ mọi châu lục. Câu 2. Quan sát lược đồ hình 5, nêu đặc điểm phân bố các thành phố lớn ở Australia. Chúng ta trả lời đặc điểm phân bố các thành phố lớn ở Australia là hầu hết các thành phố đều tập trung ở ven biển phía đông và phía nam Australia. Đây, phía đông và phía nam. Chỉ riêng có thành phố Perth ở phía tây. Perth thì nằm ở phía tây nam của châu lục. À, kể tên những cái đô thị mà trên 4 triệu người trở lên ở Australia ta thấy có Sydney, à, Melbourne. Thế còn từ 2 triệu đến dưới 4 triệu thì có Brisbane, Perth. 1 triệu đến dưới 2 triệu thì có Adelaide, và dưới 1 triệu người thì có Gold Coast, Newcastle, Canberra. B. Một số vấn đề về lịch sử và văn hóa của Australia. Chúng ta đọc nhanh thông tin và trả lời câu hỏi. Đọc thông tin trong mục B, hãy trình bày một số nét độc đáo về lịch sử và văn hóa của Australia. Thứ nhất là về lịch sử, người bản địa đã sinh sống từ cách đây khoảng 10.000 năm cuối thế kỷ 18 bị thực dân Anh xâm chiếm. Từ năm 1901 trở thành nhà nước liên bang độc lập trong khối Liên hiệp Anh. Về văn hóa, Australia là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa. Có nền văn hóa độc đáo, đa dạng nhờ tồn tại cộng đồng dân cư đa sắc, hơn 150 sắc tộc cùng sinh sống có sự dung hòa giữa nhiều nét văn hóa khác nhau trên thế giới và văn hóa bản địa. Bên cạnh tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức còn có hơn 300 loại ngôn ngữ khác được sử dụng trong giao tiếp. 4. Phương thức con người khai thác sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia. Đọc thông tin phần em có biết, quan sát hình 6. Trả lời câu hỏi Đọc thông tin và quan sát hình ảnh trong mục 4, hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia. Phương thức con người khai thác thiên nhiên là ngành chăn nuôi gia súc, đặc biệt là cừu được chú trọng phát triển do điều kiện khí hậu khô hạn, đồng cỏ thưa, rộng lớn. Chăn nuôi gia súc theo hình thức chăn thả là phổ biến, ngoài ra còn hình thức chăn nuôi trong các trang trại hiện đại, sử dụng công nghệ cao. Các loại cây ưa khô có khả năng chịu hạn được trồng theo hình thức quả canh. Những nơi đất tốt, khí hậu thuận lợi, được sự hỗ trợ của hệ thống thủy lợi để hình thành các nông trại trồng lúa mì, nho, cam. Các cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp nằm gần các cảng biển để phục vụ xuất khẩu. Những năm gần đây, giảm tốc độ khai thác khoáng sản, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp chế tạo, phát triển du lịch để khai thác tiềm năng thiên nhiên độc đáo, bảo vệ thiên nhiên ở Australia. Một số vấn đề trong sản xuất nông nghiệp đang rất được quan tâm là bảo vệ nguồn nước, chống hạn hán, chống nhiễm mặn. Luyện tập và vận dụng Dựa vào bản đồ hình 1, hãy xác định vị trí các khu vực địa hình khoáng sản của Australia. Câu này chúng ta đã làm ở phần trước rồi. Phía Tây là vùng Sơn Nguyên, à, khoáng sản gồm có sắt, đồng vàng, niken, bauxit. Ở giữa là vùng đồng bằng trung tâm, lớn nhất là bồn địa Arterian à, lớn. Hầu như không có khoáng sản. Phía đông là dãy Trường Sơn Australia, à, rất giàu khoáng sản, than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên. Câu 2. Nguyên nhân nào dẫn đến sự độc đáo về dân cư xã hội ở Australia? Australia là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa vì có nhiều người nhập cư, sự dung hòa giữa nhiều nét văn hóa khác nhau trên thế giới với văn hóa bản địa. Bên cạnh tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức còn có hơn 300 loại ngôn ngữ khác được sử dụng trong giao tiếp. Tìm hiểu và nêu một số nét về mối quan hệ kinh tế xã hội giữa hai nước Việt Nam và Australia. Việt Nam và Australia đã xác lập quan hệ ngoại giao từ 26 tháng 2 năm 1973 và hiện nay hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện từ năm 2009 và đã là đối tác chiến lược từ năm 2018. Điều này thể hiện rõ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại khi Việt Nam và Australia đều ủng hộ mạnh mẽ hệ thống thương mại đa phương và là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do khu vực. Quan hệ thương mại Việt Nam-Australia liên tục tăng trưởng trong suốt 20 năm năm qua, trong suốt 20 năm qua với mức tăng trung bình là 8,6% và hai bên đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 14 của nhau. Ngay trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang bị tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 thì kim ngạch hai chiều năm 2020 vẫn đạt mức trên 11,3 tỷ à, đô la Australia nhé. Tăng gần 5%, trong 7 tháng đầu năm 2021 thì tổng kim ngạch hai chiều Việt Nam Australia đạt gần 9,4 tỷ đô la Australia,